xuống trần gian ngự đồng trích nữ ra ngự ba bông hai hoa oán ngọc dầu trong sao đài tuổi chừng mười chín đôi mươi hình dung tầm thước tựa người thật thiên nửa hương hương đã bên duyên tạo làm tôi thanh ngàn trần châu thành tâm bát nước cưới giàu nguyệt lạc ôi đề sương man sang tân hòa đôi sầu biên cô tô thiền ngoại hàn sơn tự dạ bàn trung thanh đạo cách thiền kia kia thiên ai sơn chân cô bước xuống thuyền văn dặn hò phách nhất cô ơi họ văn dâu văn phách vị cô đợi nhịp văn rằng họ phách ba cô cầm chè hò văn dâu xin cô mở lấy ra khoan sâu khoa phần nào trăng hoa khoan rằng để họ khoa biệt lại cười diễn họ khoan dâu khoa dân cô vạn tùy khoan khoan dâu khoa mười hai cửa bề khoan nơi dâu khoa vũ đà vân tu họ dâu khoa kia trên không trung khoan rằng để họ khoan vũ trụ ngân hà khoan khoan dâu họ dưới cây bạc hồng hoa khoan rằng họ khoan gió mát trăng thành họ quan du khoan cá lươn từng đàn khoan rằng họ khoan trắng xanh đen đỏ quan nơi du khoan vàng đậm họ du khoan thiên dòng có cơ thoại khoan khoan dô khoan vánh mũi thuyền ra khoan quan họ khoan về phủ giáp ta họ quan du khoan treo sang đền chính văn quan du khoan qua công đồng quan du họ về phủ bóng hoa sang mèo phan đổ đức vua văn dô phan là mái treo đua văn dô phan về đến dầu quan trao văn dô phan khăn áo văn mèo phan vào với mẫu sòng văn văn dô họ tắm sao để đó văn dô phan sướng đã ba ngày văn văn hò văn lệnh cô bự chuyện văn dặm họ văn ba mươi sáu nàng khoan hò qua đến cây thị khoan dầm hò khoan vượt hàn sơn khoan khoan hò đến ngã ba bốn khoan du hoa thuyền rằng thuyền cô khoan rằng hò khoan tây ngô ngữ đồng, đồng. thuận buồm xuôi gió thung dung cô đi à, về tình mulher que eu nhớ xưa tích cũ lê chiều có cô ba thoại cô mỹ nhiều thanh tân cô khăng khăng khăng khăng nắm phước cơ hàng năm vững cơ chân phù lê phá đền ba bông

sóng sinh sinh cô cứu người vì vì tình non sông đền hàn sơn phong một mẹ mai bông đàn có mặt hoa đầy đàn chan vuông chữ điện về thiên nhiên hình dung cô tầm thước gót hải hoa nghỉ càng bước càng sinh cô đã lên đã nên quốc sắc khuy ngô thành sắc khuynh thành trăm khải lược nghệ dắt này trăm cải lược dắt dương chân hai mỏ phượng lượt đôi môi nhẫn ngọc vân thu vân thu khắp bốn